Hello anh em Ok thì ở những cái video trước ấy thì mình có hứa là tặng thẻ cho anh em Thì vào 8 giờ, ấy, 8 giờ tầm hơn 8 giờ hôm nay mình sẽ live stream và tặng thẻ cho anh em Còn hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho mọi người đó là cách để anh em chơi từ vốn thấp nhá Vốn thấp thì hiện tại đây mình có sẽ có 60.000 mình sẽ chỉ cho anh em cách chơi vốn thấp Nó sẽ có lãi và tỷ lệ lãi cao như thế nào nhá anh em hãy chơi baccarat cho mình thì anh em sẽ đặt thì uh, đặt như mình này nhá nếu em mới đầu thì mình vốn của mình đang thấp nên mình đặt nó vào 10 nghìn 10 nghìn thì mình nghĩ phát này về lẻ thì mình sẽ đặt vào lẻ nhá thì anh em sẽ có lãi cao hơn thay vì anh em đặt vào thẳng vào lẻ thì anh em sẽ đặt cho mình đó vào một một ba ba năm này thì anh em sẽ có lãi chẳng hạn như lãi 60 nghìn đúng không mình đặt ba cửa đấy mình là lãi lên 90 nghìn mình lãi 30 nghìn là nói ấy thì tiếp tục mình sẽ đặt uh, vẫn là lẻ này vẫn là lẻ mình sẽ đặt là mỗi cửa 20.000 nhá còn nếu như anh em mà muốn ăn chắc hơn á thì anh em sẽ đặt 5 cửa cho mình nhá thì ok thì mình sẽ cố gắng đánh lên năm, ờ, đánh lên ờ, trăm hai ok chưa 60.000 rồi bây giờ lên này chắc chắn rồi là ăn rồi ok chưa ok này đó thì bây giờ đánh an toàn này mọi người nên đánh an toàn thì nó sẽ đánh như này nhá đánh đó là đánh vào cửa này thì nó về 3 này. Ok, thì mình sẽ để lại ô số 3, mình sẽ đánh còn lại mình sẽ đánh là ô 1 2 4 5 6. Thì đó thì tỷ lệ ăn nó khá là cao luôn mọi người nhá. Mỗi cửa mình sẽ đặt ăn 20 000 này, vẫn còn thừa lại 47 000 Tỷ lệ ăn khá là cao luôn. Chắc chắn đến 7 80% rồi. Ok này, về hai này, húp này thì anh em sẽ húp được 20 000 nhá. Nếu anh em đặt mỗi riêng về lẻ hoặc chặn như thế thì anh em sẽ húp được uh, uh, húp được tầm mình không rõ lắm Nó mà đánh 10.000 thì một người hao hút 3 000 đấy Ok này thì anh em cứ đánh cho mình đó đặt 5 cửa nhá 5 cửa như thế này Đó tỷ lệ thì nó ăn khá là cao luôn Nên mọi người không phải lo lắng gì Nên uh, cùng lắm thì đen lắm thì mọi người bị thôi Thì mọi người chia vốn ra đánh đều đều Thì ok nhá trong vòng uh, ờ, 8 đến 9 giờ hôm nay mình sẽ livestream vừa tặng thẻ cho mọi người Và vừa chia sẻ lại cho mọi người kèo kèo nó sẽ rõ, rõ ràng hơn nhá Ok này lên ai ra lên 190.000 à, rồi này đấy thấy mọi người thấy ngon không phát này mình sẽ đánh cái căng này mình đánh mình sẽ để lại tầm uh, mà đánh tất đi đánh tất đi phát này đánh liều luôn tỷ lệ ăn khá là cao mà mọi người mà nên đánh mình cũng đánh liều còn anh em nào mà đánh mà vốn anh em sợ mất ấy thì anh em tốt nhất lên anh em nên đánh uh, ít ít thôi đó thì để anh em đánh được hai ba lần ấy thì anh em mất được một lần thôi nó tỷ lệ ăn nó khá là cao mà ok này phát này thì mình sẽ có khi là vẫn để lại ba vẫn để ba nhá ok này và đặt thêm này ok này lên khá là nhanh luôn anh em ạ được chưa 40.000 mỗi cửa 40.000 phát này ăn 40.000 này đó lên cực anh sao ăn không ok này húp này đó rất là ngon luôn mọi người ạ thấy tỷ lệ thắng khá cao 60.000 mình sẽ cố gắng kéo lên tầm uh, Xem là kéo được lên bao nhiêu không Phát này thì uh, mình có khi là mình Xem nào để lại hai đi Mình để lại hai nhé mọi người nhá ok này hai thì vừa về hai cửa ok này mình sẽ đặt à, mỗi cửa ờ, tôi chết mẹ rồi đặt nhầm vào hai rồi ok này ok vẫn hút nhá mọi người nhá vẫn hút này đặt nhầm một chút rồi vẫn hút nhưng hút được ít quá đó ok này 248.000 khá là ngon mọi người ạ đó thì mọi người sẽ chia tỷ lệ cho mình chủ yếu là mọi người sẽ đánh đó là nếu mọi người đánh ba cửa thì mọi người lãi nhiều hơn nhưng như thế sẽ nguy hiểm hơn thì thay vì đó thì mọi người sẽ đánh đó 5 cửa cho mình năm cửa cho mình như thế này tỷ lệ ăn nó khá là cao luôn mọi người nhá ok này mỗi cửa mình sẽ đặt 40.000 này vẫn còn dư lại 45.000 húp tiếp này <laughs> rất là ngon luôn may quá phát này không để là hai mình để định để là hai nhưng mà may quá mình không để là hai mình để là ba <laughs> ok chưa 282.000 rồi rất là ngon luôn ok chưa? Thì anh em nhớ chia sẻ video comment số điện thoại Zalo nhé. Hôm nay mình sẽ ờ, livestream và tặng thẻ cho anh em một cách tiệt bô nhé. Hôm trước vừa lên năm ờ, năm hơn 500 triệu đó xong rồi mình lại đánh ham ham quá thì mình tụt xuống còn rút được có đâu còn đâu có trăm triệu không à ok 6 hút tiếp này để lại cửa số 2 nhá mọi người nhá cửa số 2 nó về khá là nhiều rồi mình nghĩ nó không về tiếp đâu ok này 300 rồi đó 60.000 bây giờ lên được 300 rồi anh em ạ vẫn để lại như thế nhá mình sẽ đánh thêm này đánh thêm vào mình sẽ đánh thì không phải sợ cả nếu như anh em ít tiền ấy thì anh em thì thấp thôi còn như mình thì mình ờ, nói chung là tiền nhiều ấy, thì mình đánh không phải sợ gì cả ok chưa mình cứ đánh tất tay nhất thì mất thì thôi ok lại về sáu này lại húp này đó cứ húp như vậy thôi mỗi lần húp là húp 60k này một phát này mình húp 60k rồi tỷ lệ húp của nó vẫn là húp 60k nhưng mà nếu như anh em mất ấy, thì anh em sẽ mất rất nhiều ok chưa thì anh em tỷ lệ ăn cũng khá là cao nhưng mà mất thì anh em sẽ mất rất nhiều nhưng mà tỷ lệ ăn nó khá là cao luôn nên anh em à, cứ ok hết năm à, 60k 60k bây giờ lên được à, khá là cao rồi đạt mỗi cửa 70k này ok này 70k này 7535 ôi rồi húp tiếp này <laughs> húp tiếp này rất là ngon rồi mọi người ơi ok 400 này 430 430 mình cố gắng lên 450 xem được không nhá tỷ lệ lên thì khá ok rồi phát này thì mình sẽ để lại cái ô số 6 đi vì ô số 6 nó cũng khá là vừa ra mới phát rồi anh em nào mà ăn may thì anh em đánh thì anh em sẽ vẫn là ăn rất là ok luôn vẫn còn 135.000 này ok này húp tiếp này đó thì anh em thấy chưa không xịt một phát nào luôn đó Tỷ lệ ăn khá là cao luôn mà mọi người mà Ok chưa 408 rồi Phát này có kia lên 500 luôn này à, Xem nào Phát này mình sẽ đặt à, về Mình sẽ để lại ô số Vẫn thể lại ô số 6 Ok chưa này 20.000 này Ok này phát này lên luôn 500 này Ok chưa Rồi ok lên 500 anh em nhé Ok chưa? Đó thì mình sẽ à, chắc là dừng thôi, ăn lãi thế thôi, 500 mọi người ạ. Đánh có mỗi được có mỗi 5 6 phút không à, lên 500 đơn giản không à đó từ 60.000 nhá anh em đánh vốn thấp thì anh em cứ đánh như mình nhá ok chưa thì mình sẽ có buổi livestream nó sẽ cụ thể hơn ok chưa thì chắc mình sẽ dừng video đây thôi thì anh em nhớ đó là bật chuông lên comment xuống thoại zalo và chia sẻ video vào 8 đến 9 giờ tối ngày hôm nay mình sẽ livestream thì anh em sẽ cố gắng vào xem thì mình sẽ tặng thẻ cho anh em rất là nhiều thẻ luôn nhá anh em nhá ok chưa bye bye xin chào tất cả mọi người nhá bye bye